nhớ lại là khi học với thầy ai cũng có thể làm lãnh đạo được hết được chưa ai của em trong nhóm này cũng đều lãnh đạo được hết cũng như hồi xưa khi thầy làm trưởng khoa ai bác sĩ nào cũng có thể làm trưởng khoa thay thầy được hết chúng ta phải làm việc trên tinh thần như vậy hôm qua chúng ta đã được học câu equity and equality tức là công bằng và bình đẳng rồi nhanh đi rồi ủa cái gì bao phim vô làm liền vậy rồi làm đi dạ thưa thầy em trình về bao phim dạ bao phim là một màn tập hợp vi sinh vật gắn trên một bề mặt chắc gắn à, nó tạo thành một lớp màng bao phủ trên bề mặt ở đó à, vi sinh vật liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một uh, một cấu trúc bền vững được bao bọc ở ngoài là một lớp polysaccharide um, về thành phần thì có thể là một hoặc nhiều loại vi khuẩn khác nhau còn uh, ở phần lõi của nó sẽ là một các vi khuẩn ở trạng thái tĩnh và không hoạt động quá trình hình thành của một màng biofilm thì gồm 5 giai đoạn uh, giai đoạn thứ nhất thì vi khuẩn kết dính thượng nghịch trên bề mặt giai đoạn thứ hai là hình thành lớp tế bào giai đoạn thứ ba là hình thành mạng lưới tế bào giai đoạn thứ tư thì lớp vi khuẩn mạng ở màng sinh học này thì mở rộng ra và sau đó giai đoạn thứ năm là phân tán để hình thành một chu trình mới à, đối với vết thương hở thì màng biofilm này làm cho vết thương lâu lành hơn bởi các nguyên nhân sau nó tạo thành một màng rào cản vật lý ngăn vi khuẩn với môi trường bên ngoài thứ hai là do cái lớp polysaccharide này nên vi khuẩn có khả năng bám dính và tồn tại lâu hơn uh, chịu được các tác động của ờ, kháng sinh mình đánh vào cho nên là liều kháng sinh sẽ phải ở một liều cao hơn mới diệt được vi khuẩn trong lớp mạng bao phơm này um, thêm nữa là khi ngừng dùng thuốc thì các uh, vi khuẩn ở phần lõi ở trạng thái ừ. không hoạt động thì nó hoạt động trở lại và gây nhiễm trùng trở lại um, để nhận diện vi khuẩn trong biofilm thì chúng ta có hai cách cái vi khuẩn hoặc là sinh học phân tử ở lâm sàng thì sử dụng sinh phân tử mà đại diện là PCR rồi tới đó được rồi mời bạn khác câu tiếp theo đi mấy bạn không có nhiều thời gian đâu các bạn đừng làm đừng làm chết có thời gian chết chuyên đề của ngày hôm nay nhiều lắm gần hai chục cái chuyên đề là các bạn không có làm như vậy được có một bạn hình như mà quên mở micro hay gì á bạn Lê Hoàng Ân presenting mà không có mở micro hay gì á em nào bóc điện thoại cầm tay gọi cho bạn đó hoặc là cho bạn đó hoặc là bạn đó cứ presenting mà quên presenting mà quên quên mở micro hoài micro hoài dạ em à, trình bày về tổng phân tích nước tiểu à. đầu tiên là tiếp cận ban đầu là tổng phân tích nước tiểu là cái gì là một quá trình kiểm tra sự hiện diện và nồng độ các chất trong nước tiểu thì quá trình này bao gồm các giai đoạn như đầu tiên là các đặc tính vật lý của nó bao gồm thể tích màu sắc nồng độ thẩm thấu tiếp theo là kiểm tra các tính chất hóa học của nó qua các thông số bên này và cuối cùng là quan sát với kính hiển vi để nhận diện sự bất sự hiện diện bất thường của các tế bào cũng như hình dạng của nó đây là các um, bản chỉ số bệnh của um, tổng phân tích nước tiểu bình thường Dạ, chủ đề hôm nay là câu hỏi đặt ra là tổng phân tích nước tiểu là đủ hay không và có cần làm thêm cận lắng nước tiểu hay không. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về deep stitch là một cái que thử nước tiểu nhanh. Trong này sẽ hiển diện cho chúng ta là 10 thông số bao gồm các thông số ờ, như trên màn hình các bạn đã thấy. Và tiếp theo là chúng ta biết được soi cận lắng nước tiểu và xét nghiệm cận adip có chức năng gì nó cho ta nó cho chúng ta xác định được là sự hiện diện bất thường của hồng cầu bạch cầu trụ tinh thể và các tế bào bất thường cũng như hình dạng của các tế bào cũng như hình dạng của các tế bào đó và cuối cùng để trả lời câu hỏi là xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu là đủ hay không và có cần làm cận lắng không thì chúng ta biết là điếp tích cho chúng ta kết quả nhanh và chính xác nhưng không cung cấp thông tin về hình dạng của các loại tế bào ngoài ra thì cái cận lắng nước tiểu chúng ta cần làm rất là lâu và cần một số lượng nước tiểu mẫu thử ban đầu rất là lớn khoảng 2 lít để làm được nên deep diptit có thể thay thế được cái chặn lắng nước tiểu trình bày của em là hết ạ à. yeah. yeah. Hiện, nay có một sự cố là xảy ra dược ờ, cho nên các bạn y6 ở các bạn y6 y dược đang có mặt ở đây không đang có mặt ở đây không hôm rồi hôm thứ năm thầy cho một bệnh nhân làm xét nghiệm thì uh, bệnh nhân đó là một bệnh nhân nam trẻ 35 tuổi mà bị tăng huyết áp thầy cần loại trừ cái viêm vi cầu thận nhưng mà ở trong cái xét nghiệm tổng tích trong cái xét nghiệm từ nào bây giờ thì nó lại không tìm được các cái cái cast tức là các cái trụ thì mới hỏi lại các cái ờ, điều dưỡng thì bây giờ thầy muốn tìm trụ thì sao thì uh, mọi người lại rất là băn khoăn rất là uh, khó xử không trả lời được câu hỏi của thầy do đó các bạn y sáu nào đang đi niệu ở đa khoa bệnh viện đại học y dược hãy thực hiện liền từ đây cho tới ngày thứ năm hôm nay là thứ ba ngày mai là thứ tư cùng lắm là thứ năm sáng thứ năm thầy có mặt ở khoa ở khoa phòng khám niệu các bạn phải gặp thầy và dạ, hãy giải quyết cho được cái chuyện là làm sao để thông qua nước tiểu để tìm được cái trụ cast đặc biệt là trụ hồng cầu trong cái nước tiểu ở bệnh nhân bị viêm vi cầu thận cấp còn nếu bệnh nhân bị hội chứng thận hư thì ta phải tìm được trụ mỡ Được dạ. nhắc lại các bạn đâu, đi bệnh viện đại học dược có nghe rõ không alo bạn huy là nhóm trưởng đúng không alo alo các bạn thấy dạ, em nghe thầy ơi hả dạ em nghe thầy ơi có huy đây không dạ có có dạ rồi ok em điểm danh lại coi y 6 đi đa khoa đi ờ, bệnh viện đại học y dược có bao nhiêu người tham dự hôm nay và dạ. có nghe câu hỏi của thầy hay không Dạ. rồi dạ. bao nhiêu bạn dạ tất cả có nghe rõ câu hỏi có hay không để dạ, xem chuyện gì đang xảy ra với bệnh viện đại học y dược về cái chuyện thử nước tiểu rồi mời bạn thịnh điều hành tiếp dạ bây giờ em mời à, nhóm à, nhóm hai trình bày câu cuối ha nhóm hai trình bày câu cuối này mình quay lại nhóm à, một hay mấy bạn nhanh lên không có thời gian đâu dạ thưa lên thầy em em trình về ghép phân đầu tiên là ghép phân là việc chuyển phân từ một người hiếm khỏe mạnh sang một người người bệnh à, để giúp thay đổi trực tiếp thành phần vi sinh vật trong đường ruột của người nhận và mang lại sức khỏe cho người đó à, cái phần đầu tiên thì khoảng thế kỷ thứ tư ở Trung Quốc um, ban đầu vì cái phân dùng để điều trị cho nhiễm khuẩn Clostridium um, tái phát với tỷ lệ chữa khỏi khoảng 90%. À, ờ, hiện nay thì được sử dụng cho các bệnh khác như viêm ruột, hội chứng ruột kích thích và táo bón mãn tính. Um, cơ tổ học của việc phát phân là uh, đường ruột chứa một cộng đồng vi sinh vật phức tạp um, Ờ, lợi ích của vi sinh vật là tổng hợp vitamin chuyển hóa carbon carbon hydrate protein và axit amin à, thì hệ vi khuẩn được ruột cũng ảnh hưởng với sự phát triển à, và trưởng thành của hệ thống miễn dịch thông qua tương tác với biểu mô ruột à, rét phân ngày nay được thường hiện là như thế nào là một người hiến phân khỏe mạnh sẽ được sàng lọc cẩn thận trước khi uh, để lấy phân và ghép cho người nhận um, sàng lọc các virus viêm gan ABC, HIV, giang mai uh, đồng thời là xét nghiệm phân để tìm các mầm bệnh đường ruột, ký sinh trùng và các vi khuẩn đa khuẩn khác. Vì cái phân thì thông qua viên nang dạng uống nội soi, thuộc tháo hoặc là ống thông mũi tá chạc. Ủa cái gì có giang mai đây nữa? kiếp thân đâu có liên quan gì tới dân mai em là nhật minh hả dạ hồi nãy em có nói nhầm không vậy thầy em tìm tài liệu thấy vậy thầy em gửi tài liệu đó cho thầy làm gì có chuyện ghép phân liên quan tới dân máy đấy dạ ghép phân chỉ liên quan tới Ercole và Clostridium và một vài loại nữa chứ đâu có liên quan gì tới không có liên quan tới salmonella cũng như không có liên quan tới gì tự nhiên có giang mai đi trời sai sai rồi dừng lại đi gửi tài liệu tham khảo cho thầy liền rồi mời bạn thịnh điều chỉnh lại điều hành lại dạ dạ ủa thầy ơi vậy câu đó là gì gì em ờ, sao thầy câu ờ, hồi nãy câu ghép phân đó là chị nói mấy anh em cần làm lại luôn không thầy hay là mình qua luôn qua luôn đi nhưng mà cái dạ, bản dạ. bày hồi nãy đó phải gửi cho thầy cái tài liệu thông khảo nó có ghép phân cải thiện được tình trạng nhiễm dạ. Samun, dạ, ờ, nhiễm con con tribonema pallidum dạ rồi dạ rồi dạ rồi nếu mà có tài liệu em được thưởng thùng bia đó thưởng <laughs> thùng bia luôn hả thầy ừ wow, wow. dạ dạ dạ dạ cho Noel thầy nói lại nghe rõ không thầy hả rồi ok nói đi đi nói nói trình dạ, bày dạ dạ nói đi thầy thấy à, em xin trình bày về uh, sapiosexual dạ sapiosexual là một cái thuật ngữ dùng để chỉ những cái người mà được uh, thấy hấp dẫn thấy lôi cuốn về cái uh, khả năng uh, thông minh hay là cái uh, cái khả năng thông minh hay là cái thay vì cái vẻ bề ngoài của một người khác à, nguồn gốc của Savio Sexual trong tiếng Latin là bắt nguồn từ ờ, tiền tố Savio nói về à, có nghĩa là thông minh còn cái hậu tố sexual là hấp dẫn về hướng tình dục à, có thể nói là Savio Sexual là à, cái à, người ta say đắm về cái vẻ đẹp trí tuệ của người khác à, Savio Sexual á, là thường à, bắt nguồn có thể là bắt nguồn từ à, cái thở mà mình à, trên học đường là tại vì mình tiếp xúc với những người mà mình tiếp xúc với những người mà có trí tuệ vượt trội hơn mình thì ờ, sẽ tồn tại cái mối liên hệ chặt chẽ giữa tình cảm giữa những người đó à, bởi vậy mình có thể nói à, à, sapiosexual là sản phẩm của à, bối cảnh học thuật à, khái niệm sapiosexual được nhìn nhận à, ở mỗi người thì à, khác nhau nhưng mà thường thì họ có nhiều điểm chung à, giống như là người uh, sapiosexual thường là sẽ à, không không có à, không có bị chúng tiếng xét ái tình người ta thường thích tìm hiểu uh, đối phương người ta sẽ thấy hứng thú khi mà có uh, có hiểu được nhiều về đối phương uh, không có được hiểu từ đối phương nữa dạ <laughs> dạ, Hôm dạ thầy la rồi dạ nữa. <laughs> Dạ, người à, sapiosexual thì có xu hướng à, thích hoạt động về tinh thần nhiều hơn là thể chất. Người ta người ta thích được à, bàn luận về những cái điều mà tri thức hơn là những cái hoạt động tình dục. À, cái à, ham muốn của người sapiosexual cũng à, mạnh mẽ hơn những người bình thường. À, thống thống kê của một công ty à, sản xuất đồ chơi tình dục thì có thấy à, thấy là có mối liên hệ giữa à, những người có IQ cao và sử dụng cái à, ừ, đồ chơi tình dục có liên quan với nhau người sapiosexual đâu này có dạ. vụ đồ chơi tình dục trong sapiosexual nữa trời dạ có gì sai sai ở đây rồi em gửi tài liệu đó cho thầy coi dừng lại đi dạ dạ rồi mời dạ, bạn dạ. thịnh điều hành tiếp dạ thầy ơi cái câu mà ghép phân hồi nãy đó em có gửi ờ, tài liệu đó cho thầy rồi đó thầy thầy thấy rồi nhưng mà thầy chưa có mở ra được lát thầy mới dạ. mở sau dạ rồi dạ rồi vậy em ờ, mời bạn tiếp theo nha tiếp tục đi tiếp tục đi mấy bạn cái bạn vừa rồi phải gửi tài liệu cho thầy nữa đó đồ chơi tình dục ở xếp sexual đó con hơi lạ nha à. bạn này trình bày hơi lạ lắm luôn á cái, cái, cái này thùng bia nữa không thầy có thùng bia nữa luôn á dạ với điều kiện là tài liệu nó phải xịn mới được dạ không có qua tài liệu sàm xí nha bây giờ tài liệu sàm xí nhiều lắm luôn á hôm qua thầy đã dạy mấy em rồi đó mainstream media mainstream media bây giờ là không có tin được nha dạ dạ thầy rồi, em xin trình bày về đông trùng hạ thảo thầy ồ bài này khó này nha rồi tiếp tục Dạ thầy là đông trùng hạ thảo là một dạng cộng sinh giữa một loài nấm túi Cordyceps senecis với sâu non của một loài côn trùng thuộc họ chi Hapilus. Đông trùng hạ thảo phơi khô có hai phần rõ rệt, phần dưới là một con sâu và từ đầu sâu mọc lên một nấm lá. Thầy là đông trùng hạ thảo uh, là dược liệu có quá trình sinh trưởng và tiến hóa vô cùng thần kỳ mùa đông là côn trùng mùa hè là cây phân bố và phân loại đông trùng hạ thảo phân bố ở châu Á, châu Úc, đặc biệt là cao nguyên uh, hơn mặt biển từ 4.000 đến 5.000 mét như Tây Tạng, Tứ Xuyên, Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam. Có hơn 400 loại đông trùng uh, hạ thảo, nấm senesis, đông ờ, trùng ờ, trùng thảo nấm gọi là đông trùng hạ thảo còn trùng thảo nấm uh, ờ, milaris là đông trùng hạ thảo nhân tạo tác dụng là đông trùng hạ thảo vừa là thực vật vừa là động vật nên được cho là có sự cân bằng tuyệt vời giữa âm và dương nên từ cổ đại nó đã được cho là một vị thuốc quý hiếm được sách y học cổ truyền Trung Quốc coi như là một vị thuốc cải lão hoàng đồng, hồi hồi xuân sinh lực, các vua chúa thời xưa tin dùng. Cùng nổi danh với là Thiên Sơn Tuyết Liên, rồi với Linh Chi. Vậy nó có phải là camera không? Dạ. Em làm video xem coi Đông Trùng Hà Thảo có phải là camera không? hôm qua thầy có nói về camera rồi đúng không dạ có rồi em sẽ làm video về cái đó dạ dạ nếu mà ngon lành là em sẽ được thưởng hai thùng bia luôn đó dạ dạ dạ mọi người tiếp tục rồi mời bạn tiếp tục nhóm mình bốn thùng bia rồi đó mấy bạn ơi cố lên nha gắn lên gắn lên alo thầy nghe rõ không thầy? nghe rõ dạ uh, em xin uh... À, Cho là tiếp tục hả dạ dạ em trình bày nữa luôn hả dạ không bài không thì em trình bày à, bài giải cứu trình bày rồi xuống đi chứ ở đó làm gì dạ không hồi nãy uh, bài của bạn kia thì thầy thấy trịnh chí bình đang presenting nè dạ hồi nãy tại bạn kia dạ lúc bạn... nãy lúc nãy là bạn bền trình bày cho bạn kia đọc đó thầy rồi ok tiếp tục dạ, dạ. ít biết nổi đứa nào trình luôn rồi dạ em xin uh, trình uh, bài về ngải cứu ạ ngải cứu tên tiếng việt là ngải cứu ủa okay. sao không quay sao không quay lại cái vụ cái vụ cái video mà thầy gửi về uh, cái Ozil và cục uh, giải qua cấp kể lại đi hết thời gian rồi không cái, cái tài liệu mà Ozil đó ờ, buổi buổi sáng thì gửi cho em đó phải không thầy đúng y sáu phải trình bày về cái chuyện LGBT trong cái World Cup kỳ này và y ba sẽ trình bày về phân biệt chủng tộc trong World Cup kỳ này xoay quanh hai chủ đề đó đi dừng lại tất cả các chủ đề khác dạ rồi dạ rồi nhưng mà cái chủ đề này LGBT hồi sáng tôi em đi lâm sàn làm không kịp cái này thầy ơi okay, để rồi, cái này ngày, ngày mai để để ngày rồi. mai em làm hay rồi, ngày mai rồi dạ rồi đồng ý dạ rồi vậy tụi em em trình bày tiếp hay thầy khoan hỏi y ba coi họ có trình được không à y ba y ba mấy em ơi nhân ơi dạ thầy ơi ngày mai được không thầy tụi em hôm nay đi trong sàn tụi em nói hết bệnh tụi em làm không kịp thầy ơi rồi vậy ngày mai luôn rồi hỏi dạ, dạ. nhóm đa khoa hình uh, ờ, y liên thông ba ba ở đa khoa trung ương coi họ có trình bày vấn đề của họ được chưa alo thầy ơi ờ, ngày mai cho tụi em trình bày về bù chị em chưa có okay, chịu... rồi um, rồi vậy thì y bốn ba tiếp tục đi vậy là em cho bạn ờ, bạn chí bình ờ, hồi nãy trình lại tiếp luôn được không thầy tiếp tục luôn đi tại vì dạ. hai nhóm kia họ mắc nợ luôn rồi nhóm của em cũng mắc nợ luôn rồi dạ tiếp rồi bên đây bên đây bạn trình lại luôn không bên bên bên bên rồi ok dạ em xin trình bày về ngải cứu à, ngải cứu tên tiếng việt là ngải cứu cây thuốc cứu hoặc ngải nhiệt quả sú ở trong hormone nhã ngải ở trong tiếng tày hạt ngõi ở tiếng giao tên khoa học là Artemisia pularis họ là Australasia mô tả cây là ngải cứu cây thảo sống lâu năm cao khoảng từ 0,4 tới 1 mét thân cành mọc xinh xê có rãnh và lông nhỏ lá mọc so le chẻ lông chim phiến men theo cuốn đến tận gốc dính vào thân như có bẹ các thị hình mát hẹp đầu nhọn mặt trên màu lục sẫm mặt dưới phủ đầy lông trắng Hoa mọc ở ngọn thân và đầu cành thành chùm kép, mang nhiều đầu nhỏ, màu vàng lục nhạt. Tổng bao gồm các lá bắt nguyên giống như vảy có lông, đầu mọc chút xuống, cùng phía hình chứng cục, mang hoa cái hoặc hoa lưỡng tính trên cùng một cụm hoặc những cụm khác nhau. Thường hoa cái chiếm nhiều hơn, hoa không có màu lông, chàng hoa cái có ống mảnh, cục hoặc có hai găng ở đầu chàng hoa lưỡng tính hình khỉu có năm thì uống cong ra phía ngoài à, quả bế thu nhỏ không có túm lông toàn cây có mùi thơm hắc, mùa hoa quả thường là tháng 10 đến tháng 12 đây là cây ngải cứu à, phân bố thu hoạch thu hái và chế biến ngải cứu mọc hang ở nhiều nơi ở nước ta còn thấy mọc ở nhiều nước khác ở châu Á cả châu Âu nữa ở nước ta một số gia đình trồng cải cứu có tính chất quy mô nhỏ quanh nhà chưa thấy trồng đại trà thu hái thường hái cành và lá vào tháng 6 gần tương ứng với Tết mùng 5 tháng 5 âm lịch phơi khô trong uh, ờ, găm mát bộ phận dùng phần trên mặt đất thu hái khi có hoa dùng tươi hay phơi khô trong găm bào chế gần là có là ngải cứu ngải cứu khô Ê, chưa chưa mình ơi, à, bạn Hoàng Xuyên uh, ờ, tắt mic cho mình nữa. Ok. Bào chế thì mày tiếp mình ơi. Bào chế gồm có là ngải cứu khô, loại bỏ tạp chất và cành, rây bỏ chất vụn, thu được ngải diệp, rửa qua nước cho mềm, thái ngắn, phơi khô, ngải thản hoặc là thô ngải tháng, dọn ngải diệp sạch cho vào nồi sao to lửa đến khi đa phần khoảng 7 phần 10 chuyển thành màu đen trộn đều với giấm sao khô lấy ra phơi chỗ mát 2 đến 3 ngày cho khô cứ 100 kg lá ngải cứu dùng 15 lít giấm ngải nhung dùng để chăm cứu lá ngải cứu lá ngải cứu phơi sạch khô sao qua để cho mềm cho vào có giả kỹ khi nào mịn như nhung là được bỏ sơ và bột đây là ngải cứu khô và đây là hình của ngải nhung rồi về thành phần hóa học còn cây ngảo cứu chứa tinh dầu hàm lượng từ 0,2 đến 0,34% thành phần chủ yếu tinh dầu là các monosterpen và trichterpen gồm 18 cineol, camphor, terphenyl 4 ơi, phenyl. Ngoài ra còn một ít adenylcholine về tác dụng dược lý. Tác dụng chủ yếu của ngải cứu thường là điều kinh. Ngoài ra, ngải cứu còn dụng được nghiên cứu có một số tác dụng khác như giảm đau, chống mũi, đuổi côn trùng, chống ký sinh trùng, kháng khuẩn. Về tính vị công năng, ngải cứu có vị đắng, mùi thơm, tính ấm và ba kinh can tỳ thận có tác dụng điều hòa khí huyết, trừ hàng thấp, ôn kinh, an thai, giảm đau, cầm máu, sát trùng. Công dụng và liều dùng, ngải cứu được dùng làm thuốc điều kinh một tuần lễ trước dự có kinh uống mỗi ngày từ 6 đến 12 gram, tối đa 20 gram, sắc với nước hay hãm với nước sôi như hãm chè, chia làm 3 lần uống trong ngày. Có thể uống dưới dạng thuốc bột 5 đến 10 gram hoặc dưới dạng thuốc cao đặc 1 đến 4 gram. Nếu có thai, thuốc không gây sảy thai vì không có tác dụng kích thích đối với tử cung có thai. Ngoài công dụng điều kinh, ngải cứu còn có tác dụng làm thuốc, giúp sự tiêu hóa, chữa đau bụng, nôn mửa, thuốc dung sốt ghét ngải nhung dùng làm mồi ngải cứu tác dụng phụ của ngải cứu thì là à, không nên sử dụng quá 4 lần một tuần gây nên tác dụng phụ sau như là có thắt dạ dày và ruột buồn nôn ói mửa chóng mặt đau đầu tổn thương thần kinh suy thận suy nhiều run rẩy thay đổi nhịp tim bí tiểu tê tay chân gây đỏ da hoặc bỏng rát về tương tác thì là cây ngải cứu có thể làm giảm hiệu quả một số loại thuốc chống co giật như cạc ba uh, ờ, fentanyl và một số loại chất khác em xin hết vậy có vẻ như là ngải cứu không có liên quan gì tới khoa niệu hết đúng không có không dạ Thế tôi lợi tám chín cái tính chất của hải cứu trong dùng trong dược thảo yeah. Dạ. gần như nó không có giúp ích gì cho bác sĩ tiến niệu hết dạ em thấy tác dụng dược lý là có giảm đau với có kháng khuẩn giảm đau thì theo cơ chế nào em biết gì bao nhiêu cơ chế giảm đau đâu nói thầy nghe coi điểm đau trên lâm sàng ta sẽ có những loại nào đâu số 1 là ức chế cốc 1 số 2 là ức chế cốc 2 số 3 là ức chế sườn sau tủy sống số 4 là ức chế thần kinh trung ương số 5 là gì số 6 là gì số 7 là gì em biết được nhiều vậy ta hỏi nhảy cứu giảm đau theo cơ chế nào em về làm bài tập đó nha dạ yeah, dạ yeah. rồi rồi mời bạn nhóm tiếp theo cuối cùng luôn nha cuối cùng luôn là sao thầy tức là các bạn đó trình bày xong rồi nghỉ luôn á à trình bày bạn này xong rồi em nghỉ luôn ha dạ rồi ok wow. Vâng. Dạ em xin phép trình bài về cơm mẻ à đầu tiên trước khi em trình bày cơm mẻ thì ta hỏi ăn cơm mẻ xong có gọi là ghép cước không có hay không cái đã rồi mới mới là tính tiếp dạ theo em là không phải à không có thì trình bày để làm gì mục tiêu chính của chúng ta khi học liệu đây là ghép cước mà không có thì trình bày làm gì có bạn nào nói có không alo bây giờ thầy sẽ gửi tiếp cho mấy em một bài giáp cước nữa rồi chúng ta dừng lại ở đây thầy gửi liền cho các tổ trưởng dạ, dạ, dạ. hiện tại chúng ta có à, chúng ta có ba tổ trưởng y 6 nè một tổ trưởng y liên thông 33 nè à, và có hai tổ trưởng y 3 thầy, thầy chỉ có liên lạc được với hai tổ trưởng y 3 là bạn quốc cường với lại bạn uh, thành nhân thôi à còn một tổ trưởng y 3 đi đâu thầy không biết cái tổ trưởng nó sẽ chết đó các bạn ờ, liên lạc dùm với tổ trưởng đó và thông báo là thầy sẽ giết chết cái tổ trưởng đó đó tổ trưởng y ba mà không phải là thành nhân và cũng không phải là quốc cường đó alo tổ trưởng đó đâu rồi có mặt đây không alo à có em thầy ơi tên gì dạ quốc cường có quốc cường thầy biết thành nhân thì biết còn một người nữa đâu quốc cường đi đâu đi đại học phải không dạ bên viện đại học y dược rồi ờ, thành nhân đi đa khoa thành phố phải không rồi còn y ba đa khoa trung ương đâu các bạn nhắn dùng y, à, nhóm y ba đang đi niệu đa khoa trung ương là sẽ chết á thầy ơi thầy tìm y 3 hay là y 3 liên, liên thông ra phải chung không y 3 chứ không phải y 3 y liên thông 33 y 3 dạ. tức là i46 á dạ anh cảm ơn nhắn liền là liên lạc với thầy ngay nếu không là chết á chết không kịp đặt nội khí quản luôn á rồi bây giờ thầy sẽ gửi cho một cái bài ghép cước cho năm nhóm trưởng ba năm sáu nhóm trưởng rồi ngày mai chúng ta sẽ làm việc tiếp các bạn nghĩ ở đây dạ yeah, dạ yeah.